Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì chúng mình đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên chưa? Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi đấy. Vậy nên nếu như chúng mình đã đang có mặt ở trong buổi phát ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị và mọi người nha. Được không ạ? Xin chào, xin chào tất cả các em các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong buổi phát ngày hôm nay chưa ạ? À, đáng lẽ là buổi phát đầu tiên sẽ phải diễn ra vào tối hôm qua Thế nhưng mà vì một số những cái lý do khách quan cá nhân Thế nên là chị không có gặp các bạn theo đúng cái lịch hẹn của chúng mình được nhưng mà ngày hôm nay thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây rồi đây Và chắc chắn chị cũng đã chờ đợi một cái buổi À, học đầu tiên trong một cái khóa học miễn phí dành cho chúng mình về nghị luận xã hội, một cái chiến dịch về nghị luận xã hội và rất là hy vọng rằng các sau cái buổi học ngày hôm nay của chúng mình thì các bạn có thể tích lũy được cho bản thân các em thật là nhiều những cái kiến thức hay cũng như là với mục tiêu là chúng ta chữa những cái đề về nghị luận xã hội thì các bạn cũng có thể chủ động có được cho mình uh, những cái cách viết hay, những cái cách diễn đạt hay chúng mình nhá. Ok chưa ạ? à, và bây giờ thì có lẽ là chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu được không nào à, có lẽ là chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu nhá chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu để các bạn có thể tham gia cùng với chị trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay và chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về một cái đề ngày hôm nay chị đã lựa chọn cho các bạn à, đây là một cái đề về tư tưởng đạo lý chúng mình ạ được không nào đây sẽ là một cái đề về tư tưởng đạo lý các bạn nhé. Và sẽ có một cái phần kiến thức đi kèm với buổi học ngày hôm nay chị trao đổi cùng với các em đó là làm cách nào để chúng ta có thể thiết lập những cái phần mở đoạn và những cái phần mở bài à, thật là ổn được không ạ thì rất hy vọng là các bạn đều đã có mặt ở đây trong phần phát trực tiếp này để chúng ta có thể trao đổi và chia sẻ với nhau về những phần kiến thức này các em nhé. Rồi ở thời điểm hiện tại thì chị đã thấy là có khoảng gần 100 bạn đang theo dõi trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị rồi. Các bạn ơi, chị đã thấy là có khoảng gần 100 bạn đang theo dõi cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay rồi. Ok không nào? À, chị đã thấy rồi ạ. Xin chào, chị xin chào à, Mai Lan này, xin chào Hoài Thu này, xin chào Bảo Tâm này. Hello Ngọc Ánh, xin chào Ngọc Anh, xin chào Tuyết, xin chào tất cả các bạn. À, sao thế em? Sao thế ạ? À, có phát lại không? À, em ơi, đây là buổi đầu tiên, thế nên là chị sẽ để lại cái phần buổi học này cho các em. Nhưng mà từ buổi thứ hai thì chúng mình sẽ không để lại nữa đâu nhé và chúng ta phải đảm bảo cái việc là chúng ta lên học đầy đủ thì mới có thể được tích lũy được cái kiến thức trong cái buổi học ngày hôm nay được không ạ thế thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung của buổi học ngày hôm nay thôi trước tiên là về cái nội dung kiến thức hay còn gọi là về mặt phương pháp thì chúng mình sẽ chú ý nội dung mà chị chia sẻ ngày hôm nay cùng với các bạn đó sẽ là các mẫu ý tưởng được không ạ các mẫu ý tưởng cho bài nghị luận xã hội à chị hay thường gọi đó là à, các cái neo đấy ạ nếu như những bạn nào mà sắp tới á, tham gia cùng với chị ở trong phần à, buổi khóa học 29.000 đồng 29k cho một buổi học trong cái khóa nghị luận xã hội chuyên sâu thì các em sẽ được tìm hiểu rõ hơn xem là neo là cái gì sẽ có những cái khái niệm như vậy để chúng ta cùng với nhau tìm hiểu vậy nên là những bạn nào mà đang mong muốn là cải thiện nghị luận xã hội thì có thể đăng ký ngay khóa này nhé rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có các cái mẫu ý tưởng để đưa vào bài nghị luận xã hội. Có phải là ở thời điểm hiện tại các bạn đang ôn nghị luận xã hội theo hai hình thức, đó là hình thức bài văn và hình thức đoạn văn đúng không ạ? Vậy thì ở đây, những bạn nào đang ôn tập theo hình thức bài văn và những bạn nào đang ôn tập theo hình thức đoạn văn ạ? Nào các bạn ơi, ở đây có những bạn nào đang ôn tập theo hình thức bài văn và các bạn nào đang ôn tập theo hình thức đoạn văn nặng có thể để lại comment tại đây cho chị biết nhé. À, rồi, đăng ký khóa học nghị luận xã hội thế nào ạ? Em ơi, em có thể nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên ngay và luôn nha. Để chúng mình có một slot, chị sẽ có một cái khóa học bao gồm 100 bạn học viên và hiện tại thì cũng đã có khoảng hơn 50 bạn đã đăng ký rồi và đang đi tìm số còn lại, 40 mấy bạn còn lại nữa. Rất hy vọng là sẽ được gặp Trang Minh ở trong lớp học nhé. Rồi ạ. À, à, à em ôn đoạn em là bài văn em là bài văn em là đoạn văn rồi ok nhất trí ở đây chúng ta có thể thấy là khi mà các bạn uh, viết dù là đoạn văn hay là bài văn đúng không ạ đây ạ chúng mình sẽ cùng đợi chị yên một chút xíu nhé chúng ta viết dù là đoạn văn hay kể cả là bài văn thì có phải là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng chúng ta cần quan tâm đó chính là diễn đạt đúng không ạ uhm, đúng không nào thế thì nếu như nói về cái phần à, một cái bài viết làm thế nào là một cái bài viết mà có thể có được cái số điểm cao thì chị cho rằng đó là một cái bài viết phải đảm bảo được hai yếu tố một là chất ý được không ạ và hai là chất văn được không có nghĩa là sao có nghĩa là phải đáp ứng được những cái yêu cầu về mặt nội dung ở trong ba rem điểm và khi triển khai những cái nội dung đó thì cần phải có một cái sự triển khai à, mà nó tạo ra cái sự thu hút đối với bạn đọc thì ở đây chúng ta có thể thấy là nếu như một bài mà nặng quá nhiều về chất ý thì nó sẽ là một cái bài viết khô khan nhưng nếu như là một cái bài mà quá nặng về chất văn thì đó lại là một cái bài sáo rỗng vậy thì suy cho cùng cái mà chúng ta cần phải đảm bảo ở đây phải là một cái bài viết cả về chất ý và cả về chất văn đúng không? Thì cái định hướng ngày hôm nay của chị đối với cái phần phương pháp nho nhỏ chị trao đổi cùng với các em sẽ là những cái ý tưởng để các bạn có được những cái cách diễn đạt hay hơn ở trong bài nghị luận xã hội của mình. Hay nói cách khác, đây là những cái ý tưởng mà giúp cho chúng ta vẫn có thể đảm bảo được về cái chất ý, thế nhưng nó cũng sẽ cực kỳ hài hòa đối với chất văn. Được không ạ? À, nặng quá nhiều về chất ý và chất văn có nghĩa là gì thế chị? <laughs> có nghĩa là như thế này, Ví dụ như trong barem điểm người ta đưa ra khoảng 5 ý và người ta yêu cầu các bạn là cần phải đạt được 5 ý đấy. Thì bài viết của các bạn là có đạt được cái 5 ý đấy nhưng các bạn lại viết như liệt kê. Thì đấy là những cái bài viết nặng về ý, được không? Thế còn một cái bài nặng về chất văn là trong cái barem điểm của Bộ Giáo dục có 5 ý nhưng mà các bạn chỉ viết có được một ý thôi. Còn lại tất cả mọi thứ là các bạn viết trời bể mây trời các kiểu các thể loại. Thì đấy là nặng về chất văn, tức là kiểu chém gió, sáo rỗng, làm siếc ngôn từ đấy. Đó thì hiểu ý chị ông ạ Nhá, thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là như thế nhá Được chưa nào? Ok không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với đến một vài cái ý tưởng mà chị Hiên sẽ gợi ý cho chúng mình ở trong buổi học ngày hôm nay nha Thật ra thì cái khóa học miễn phí này của các bạn trọng tâm vào việc chữa đề Thế nhưng mà như chị lúc nào cũng tâm niệm rằng dù kể cả là một cái chiến dịch miễn phí thì cũng phải cố gắng để làm tốt nhất, chỉn chu nhất có thể. Thì ở đây bên cạnh việc là chúng ta chữa một cái đề cùng với nhau có một cái đoạn văn bài văn tham khảo dành cho các bạn thì chị còn hướng dẫn thêm cho các bạn về những cái cách để các em có thể triển khai trong phần bài viết của mình hay nói cách khác là chúng ta có thêm những cái phần kiến thức về phương pháp hay nhất ok chưa ạ nếu mà các bạn mong muốn thì chị cũng sẽ à, tặng cho chúng mình một cái bộ tài liệu sau khi chiến dịch này kết thúc đấy là đối với những bạn chăm chỉ còn chị thì chị nghĩ là nếu như chúng ta thực sự muốn đầu tư bài bản về việc học nghị luận xã hội thì nhất định phải tìm hiểu khóa học xã hội, nghị luận xã hội chuyên sâu 29K của chị. Được không ạ? Còn lại đang đi truy tìm khoảng hơn 40 thành viên thất lạc. Vậy thì những thành viên nào mà mong muốn à, có thể trở thành gọi là gì ạ? Một chiến binh ở trong lớp nghị luận xã hội chuyên sâu thì đăng ký liền tay nhá. Bây giờ quay trở lại đây này, chúng ta sẽ nói về những cái ý tưởng. Được không ạ? Thì cái ý tưởng đầu tiên mà chị sử dụng đó chính là chúng ta sẽ đưa những câu trích dẫn vào trong phần bài viết của mình. À, được không ạ? Ví dụ như thế này, kiểu trích dẫn như thế này. Thì chúng ta có thể thấy là cái kiểu trích dẫn này chúng ta hoàn toàn có thể chủ động là dùng được cả trong mở đoạn. Dùng trong kết đoạn cũng hay, mở bài cũng hay, kết bài cũng hay. Mà kể cả đôi khi chúng ta đang đi lập luận trong một cái ý kiến nào đấy, một cái quan điểm nào đấy. Thì cũng rất hay, đúng không? Thế thì ở đây ví dụ như thế này Ờ, đại tướng Platon được không ạ? Platon uh, được không ạ? Đại tướng Platon từng nói à có anh có chắc anh đã làm tốt nhất chưa? Vẫn tốt hơn được nữa mà. À đây là một cái trích dẫn để chúng ta nói về sự nỗ lực, kiên trì, lòng khiêm tốn. Được không ạ? Vì thì chúng ta có thể chủ động triển khai nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động triển khai đấy là đây nhá. À, đại tướng được không ạ từng nói có chắc anh đã làm tốt chưa? Vẫn tốt hơn được nữa mà. Câu trích dẫn ấy khiến tôi nghĩ về sự cần thiết của việc nỗ lực mỗi ngày. Ví dụ như vậy. Các bạn hiểu ý chị không ạ? Thì đấy là một cái cách rất là hay và chị thấy là nó cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể ngay lập tức dẫn vào phần bài viết của mình. Ok chưa ạ? Nhá, rất là đơn giản có thể ngay lập tức đưa vào bài làm của mình luôn. Được chưa nào? Hay là chúng ta cũng có thể dùng kết đoạn, ví dụ như chúng ta có một cái đề bài. Đó là về gì ạ? À, đối gì ạ? Ý nghĩa của nghịch cảnh. Được không? Hoặc là một cái bài về ý nghĩa giá trị của niềm tin thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái trích dẫn được trích từ một cái bài thơ cực kỳ nổi tiếng của tác giả Trần Việt Anh. Đó là Đừng để lạc lõng giữa mênh mông em biết không Tất cả những con đường em chọn đường đi nào rồi cũng tới rạng đông thế thì mình dùng hai câu cuối thôi đúng không bạn trẻ ơi bất cứ khi nào bạn cảm thấy mất niềm tin hay động lực ở cuộc đời thì hãy luôn nhớ rằng hay là bạn trẻ ơi dù cho phía trước của bạn có bao nhiêu là khó khăn trở ngại hay bóng tối đang bùa vây thì hãy luôn tin vào một điều rằng tất cả những con đường em chọn đường đi nào rồi cũng tới trạng đông ví dụ thế ok không ạ nhá. Ví dụ là như thế. Được chưa nào? Ví dụ là như vậy nhá. Thì uh, các bạn hãy chú ý. Được không ạ? Các bạn hãy chú ý là thực ra cái việc chúng ta đưa một cái trích dẫn vào trong nghị luận bằng một cái bài nghị luận xã hội nó là một cái ý tưởng hợp lý mà. Điều quan trọng là chúng ta đưa như thế nào thôi. Ok không ạ? Tiếp tục này, chúng ta ngoài những cái câu trích dẫn thì chúng ta còn có thể dùng những cái hình ảnh Hình ảnh này thì các bạn đưa vào mở thân kết đều ổn áp nhé. Được không ạ? Mở thân kết đều ổn áp. Ví dụ như đề bài ý nghĩa của nghịch cảnh, chúng ta có những cái hình ảnh như là hầm tối, ánh sáng hay là ý nghĩa vai trò của lòng tốt thì mình có bông hoa táo. Được không ạ? à, ví dụ như chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đối với cái hình ảnh này thì chị Hiên cũng đã sử dụng ở trong cái đề bài mà ngày hôm nay chị lựa chọn cho các bạn. Đó là anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về à, ý nghĩa của lý tưởng sống. Đó, thì ở đây chị đã lựa chọn hình ảnh, đã lựa chọn cái liên tưởng. Được không ạ? Đó chính là đây, nếu ví cuộc đời là biển cả, con người là chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, thì ngọn hải đăng, kim chỉ nam không thể thiếu của thuyền chính là lý tưởng sống. À, đây chính là dùng những cái hình ảnh liên tưởng ạ. À và nếu như các bạn có theo dõi trên kênh fanpage của Học Văn Chị Hiên thì chị cũng đã từng up những cái gì ạ? Chị cũng đã từng up những cái mà mà về hình ảnh và đấy chính là những cái bài làm của các bạn học sinh trong khóa học chuyên sâu đấy ạ. Nhá. Đó chính là những cái bài học của các bạn học sinh trong khóa học chuyên sâu đấy ạ. Được chưa nào? Chị nghĩ là đây cũng là một cái ý tưởng rất hay để các bạn có thể chủ động khai triển nhá. Được không nào? đấy là cái ý đầu tiên này mình đi từ ờ, một cái câu trích dẫn hay là mình đi từ một cái hình ảnh đương nhiên mình cũng có thể đưa vào phần bình luận nhưng mà chị nghĩ là cái này thì chị sẽ làm rõ hơn cùng với các bạn ở trong khóa học nhé nhưng mà ví dụ như đối với một cái câu trích dẫn mà để đưa vào trong bài đưa vào trong cái phần bàn luận đó bình luận đó thì đây chị có một cái ví dụ ở đây đề bài đó là sự cần thiết của việc phải nỗ lực mỗi ngày thì chúng ta có thể lấy một cái câu trích dẫn đó là khi bà Hillary Clinton nói rằng chúng ta phải ngừng nghĩ về cá nhân và bắt đầu nghĩ rằng điều gì là tốt đẹp nhất cho xã hội. Bà ấy đã nhấn mạnh một trong những vấn đề lớn nhất trong nền chính trị của nước Mỹ. À chị xin lỗi, đây không phải là đề sự cần thiết của việc nỗ lực mỗi ngày đâu ạ mà chúng ta thấy rằng đây là một cái đề nói về vấn đề là gì ạ? À đó là trách nhiệm đối với cộng đồng, trách nhiệm đối với xã hội, sự cống hiến, hy sinh. Đúng không ạ? Đó thì các bạn sẽ chú ý nhá. Trong cái phần bình luận mình có thể đưa ra thêm một cái trích dẫn như vậy thì cũng là một cái cách hiệu quả để mình làm mà mà tự nhiên mình thấy là cái phần diễn đạt của mình bỗng nhiên trở nên chắc chắn hơn hẳn, đúng không ạ? Rồi, thì đấy là cái ý thứ nhất, cái loại ý tưởng thứ nhất. Chúng ta có ý tưởng thứ hai chúng ta có thể sử dụng về những câu chuyện đời thường được không ạ? À? Dùng nó như một dẫn chứng Chỉ nên dùng một lần trong bài Và những cái câu chuyện cá nhân có sự trải nghiệm xúc động Thì đây cũng là một cái cách diễn đạt khá là hay Để các bạn có thể để các bạn có thể chủ động lấy được à, Gọi là gì ạ? Các bạn có thể chủ động lấy được cái cảm tình từ người đọc nhá Ví dụ như chúng ta nói về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ chẳng hạn thì ở đây tôi có một cái cách mở đó chính là đi từ cái sự trải nghiệm cá nhân luôn đi từ chính cái câu chuyện đời thường mà các bạn đã trải qua luôn được không ạ thì ở đây chúng ta sẽ có đó chính là không có gì cô độc bằng sống một mình ở nước ngoài không điện thoại không tiền bạc và không một chút khả năng nói ngoại ngữ sau đó chúng ta sẽ đi dẫn vào vấn đề đấy ok không nhá hay là ví dụ chúng ta dùng những cái cách dẫn dắt rất là dễ Ví dụ như thế này, đó là gì ạ? Vào dịp Giáng sinh năm 1992, bố mẹ đã dạy tôi một bài học giá trị rằng hãy luôn chuẩn bị cho những điều không mong đợi. Được không ạ? Ví dụ như thế. Hay là cũng là cách mở đoạn tôi sẽ nói là gì ạ? À, tôi vẫn luôn nhớ lời dạy của thầy trong buổi học cuối cùng của năm cấp 2. Đó, thầy ghi trên bảng là gì đấy. Xong mình dẫn vào cái vấn đề nghị luận ở đây nhá thì nó sẽ khá là phù hợp đối với những cái dạng đề mà thứ nhất là à, về những cái trích dẫn hay là chúng ta sẽ có đề về những cái đề về tư tưởng đạo lý thì cũng khá là hay và phù hợp đặc biệt là đối với cái ý tưởng này ok chưa ạ ngoài ra thì chúng ta còn có các cái ý tưởng khác ví dụ như là dùng câu hỏi có tính hùng biện này đúng không ạ à, chúng ta dùng những cái câu hỏi có tính hùng biện để làm gì đây dùng để mở bài này bằng một chuỗi các câu hỏi liên tiếp. Đó, ví dụ, đã bao giờ bạn băn khoăn rằng sẽ như thế nào nếu không từng thất bại? Đó, hay là ví dụ, đâu là một điều bạn có thể làm để thế giới này trở thành một nơi đẹp đẽ hơn? Ví dụ như thế. Đấy, thì đấy cũng sẽ là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng những cái câu hỏi có tính hùng biện để mình đưa vào trong phần bài viết của mình nhá. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái sự thật thú vị đến từ kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đến từ những chuyện khoa học thường thức hay đến từ một cái cuộc khảo sát ý kiến tin cậy có tổ chức được không ạ thì cái này chúng ta có thể thấy rằng là gì nào chúng ta có thể thấy rằng là ví dụ như là à, chúng ta có những cái thông tin những cái sự thật được không ạ những cái công trình nghiên cứu mà chúng ta tìm hiểu được nó mang cái tính chính xác chúng ta có thể đưa vào trong phần bài viết với từng cái đề bài hỏi về vấn đề nào phù hợp nhất. Ok chưa ạ? Ví dụ như là Trung Quốc đang dự định bỏ ra 850 tỷ đô la để làm sạch nguồn nước vào thập kỷ tới. Hay là người Ai Cập cổ đại trang điểm mắt rất đậm để tạo ra thần thái dữ tợn để bảo vệ mắt khỏi nhiễm trùng. Đó, một cái sự thật hết sức thú vị, đúng không? Hay là gì ạ? Chúng ta có tình mẫu tử Ờ, cơn đau sinh của người mẹ bằng cơn đau khi bị bẻ gãy 20 cái xương sườn mà không có thuốc giảm đau. Đó, những cái con số được đưa ra nhá, những cái con số được đưa ra thì ở đây rõ ràng là nếu như chúng ta có được những cái tri thức về các cái công trình khoa học hay là về những cái phần nghiên cứu hoặc là những cái sự thật thú vị thì chị tin là các bạn cũng có thể khéo léo để lồng ghép vào trong phần bài viết của mình được không ạ? bên cạnh đấy thì các bạn cũng hỏi chị nhiều về việc là làm thế nào để có thể viết văn có hình ảnh thì một trong những cái lời khuyên của chị và đây cũng là một trong những cái ý tưởng mà chị hay nói với các em là các bạn hoàn toàn có thể chủ động triển khai trong phần bài viết của mình đó chính là gì ạ đó chính là sử dụng cái biện pháp so sánh hoặc là ẩn dụ chúng ta có thể dùng cái đó để viết mở bài viết bình luận đưa vào phần kết bài hoặc nếu như mà ở một cái tầm nâng cao hơn thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng nó giống như một hình ảnh xuyên suốt cho cả phần bài viết của các em. Ví dụ, chúng ta có được không ạ? À, một cái đề bài về ý nghĩa hay về giá trị của những điều tốt đẹp trong cuộc đời này thì chúng ta biết đến một cái bài thơ cực kỳ nổi tiếng của nhà thơ Lưu Quang Vũ mang tên gọi là Phố Ta, đúng không ạ? Thì trong cái bài thơ phố ta này có đoạn là Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Thì tại sao cây táo lại nở hoa? Thì ở đây chúng ta có thể lấy cái hình ảnh bông hoa táo Vừa là hình ảnh cho mở bài, mở đoạn và cũng là hình ảnh cho kết đoạn để tạo ra một cái cách viết đầu cuối tương ứng với cái sự nối tiếp giống như một cái vòng tròn mở ra và khép lại trong phần bài viết của các bạn thì nó cũng sẽ rất là hợp lý nhá được không ạ à? thì nó sẽ rất là hợp lý đấy ạ à. Đấy là một cái cách chị nghĩ rằng là khá là hay. À em xin file bài được không? Bạn nào cũng xin file bài được không? Rồi uh, hết sức bình tĩnh nhá Ờ, những bạn nào mà học chăm thì chị sẽ sẽ à, sẽ có thể là gửi cái file này để các bạn có thể cùng tham khảo đương nhiên đây mới chỉ là những cái file rất là đơn thuần thôi nếu mà các em tham gia trong cái lớp học nghị luận xã hội chuyên sâu sắp tới thì chị tin chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ còn nhận được những tài liệu về nghị luận xã hội chuyên sâu hơn nữa để từ đó các bạn có thể cải thiện được việc viết nghị luận xã hội của mình nên hiện tại là chị đã ghim cái link đăng ký cái khóa học 29K Cụ thể là chúng ta sẽ có 10 buổi với mức học phí đang được ưu đãi là 299.000. Đây là một cái khóa học ngắn hạn để giúp các bạn ngay lập tức cải thiện được những cái gọi là gì ạ? Cải thiện được những cái kiến thức, uh, cải thiện được cái cách viết nghị luận xã hội của mình thì các bạn sẽ chú ý nhá. Ok chưa nào? Thì đấy là một vài những cái ý tưởng hay còn gọi là neo thì neo ở đây là hình ảnh dùng để diễn tả những điểm tựa chính để triển khai bài viết có thể là gợi ý đắc lực cho những lúc bạn chẳng biết biết gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ok chưa nào? Đây là một cái khóa học mà các bạn lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đều có thể tham gia. Bởi vì ở trong khóa học này thì chúng ta sẽ học cả về hình thức đoạn văn và cả về hình thức bài văn. À, nó sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp với các bạn ở trong các khối lớp. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái đề bài ngày hôm nay chị đã lựa chọn cho các bạn nhé. Đề bài ngày hôm nay chị lựa chọn cho các bạn đó chính là anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng sống. Đây là một đề bài về tư tưởng đạo lý cực kỳ cơ bản. Chưa có gì nâng cao hết ạ, cực kỳ cơ bản. Thế nhưng mà những cái điều lớn lao luôn luôn được bắt đầu từ những điều cơ bản, những cái điều đơn giản và nhỏ bé đúng không ạ? Thế nên là chị tin chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ sẽ có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ việc chị đang phân tích và làm rõ ở đây. Khóa học diễn ra trong 10 buổi liên tiếp. Mỗi tuần mình sẽ học 2 buổi em ạ. 3 buổi, 3 buổi. Mỗi tuần mình sẽ học 3 buổi em nhé. Thì là trong một tháng mình sẽ xong nhé. Trong một tháng mình sẽ xong nha. Đó, mình sẽ học 3 buổi một tuần và trong một tháng mình sẽ xong. Ok chưa nào? Nên là các bạn cứ yên tâm là cái tốc độ của chúng mình rất đảm bảo uh, rất là phù hợp với các em để ôn tập chuẩn bị cho cái phần thi cuối học kỳ của các bạn đối với các bạn lớp 8, lớp 7. Còn đối với các bạn lớp 10, lớp 11 thì cũng cực kỳ phù hợp để chúng ta có thể hoàn thành uh, những cái phần bài viết cũng như những cái bài kiểm tra nếu như về nghị luận xã hội. Ok chưa ạ? Thì ở đây cái hình thức mà chị lựa chọn đó là hình thức đoạn văn khoảng 200 chữ. Các em ơi, khi nhắc tới cái hình thức đoạn văn khoảng 200 chữ thì Chị tin chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ viết khoảng bao nhiêu đúng không? Đúng rồi ạ. Tối đa chúng mình sẽ viết khoảng tầm là 2 phần 3 mặt giấy thi nhá. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ viết khoảng tối đa là 2 phần 3 mặt giấy thi nhá. Cùng lắm là có những bạn nào mà tham quá mà viết đến tận một mặt thôi là chị cũng đã thấy là là hơi bị lố rồi. Thế nên là các bạn sẽ phải tiết chế lại nhá. Các em sẽ cố gắng tiết chế lại giúp chị nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ có này ừ, Và ở đây chúng ta sẽ có này à, Một cái phần mở đoạn Nhá Một cái phần mở đoạn Chúng ta sẽ có đề bài là về lý tưởng sống Về gì ạ? Vai trò của lý tưởng sống chứ không phải là về lý tưởng sống Đúng không? Vai trò của lý tưởng sống Thì ở trong này sẽ bao gồm có 3 phần Đó là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn Tương ứng với cái gì ạ? tương ứng với cái lộ trình mà chúng ta sẽ nắm được khi học phương pháp để viết nghị luận xã hội. Đúng chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Nếu như chúng ta có à nếu như chúng ta có ở đây là phần mở thân và kết thì chúng ta sẽ có những cái ý triển khai như thế nào đấy ạ? Mở đoạn chúng mình làm gì nhỉ các bạn nhỉ? Mở đoạn chúng mình làm gì? À, quan trọng nhất là phải nêu ra vấn đề nghị luận thì vấn đề nghị luận ở đây không phải là lý tưởng sống nhỉ mà vấn đề nghị luận ở đây là gì ạ là vai trò của lý tưởng sống ok nhá chị sẽ cân nhắc về việc là tặng cho các bạn cái file này thế nên bây giờ cái việc mà các bạn cần làm là cáp lại màn hình để chứng minh một điều là các em đang tham gia trong phần phát trực tiếp này được không ạ và hãy thả thật nhiều tim và like cho chị để chị biết được rằng là là các bạn đang tham gia trong thực sự đang tham gia trong cái buổi học này để có thể tặng những cái phần tài liệu này dành cho các bạn. Chị nghĩ là đây cũng là những cái phần tài liệu cực kỳ bổ ích đối với các em thôi. Đúng không ạ? Đây là những cái phần tài liệu mà chị nghĩ rằng là cực kỳ bổ ích đối với các bạn. Rồi, thế thì ở đây chúng mình sẽ có bắt đầu nhé. Mở nêu vấn đề. Và cái vấn đề tôi đưa ra ở đây đó chính là nếu phí cuộc đời là biển cả, con người là chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, thì ngọn hải đăng gạch ngang kim chỉ nam không thể thiếu của thuyền chính là lý tưởng sống. Đây là cách chúng ta viết mở từ gì ạ? Chúng ta viết mở từ việc dùng những hình ảnh liên tưởng. Các em ui, các bạn không gửi riêng cho chị đâu nhá tự nhiên chị thấy bao nhiêu tin nhắn nhảy là đã có ai gửi tin nhắn cho chị là sao một xíu nữa các bạn có thể gửi cho gửi về cho fanpage nhá được không nào các bạn có thể gửi về cho fanpage nhá thì đấy là cái phần mở đoạn bây giờ đến phần thân đoạn này giải thích nhé một câu duy nhất duy nhất một câu ngắn gọn dễ hiểu nêu ra bằng quan điểm cá nhân của mình lý tưởng sống được hiểu là những điều tốt đẹp những khát vọng cao cả mà bản thân hướng tới được không ạ thao tác số 2 phân tích và bàn luận vậy thì bàn về vai trò của lý tưởng sống tôi cho rằng đây là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để có thể tạo nên thành công của mỗi người vậy nên ở đây tôi đã lựa chọn cái cách bàn luận đi theo quan điểm đó là lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi người đây là cái sự khẳng định sự khẳng định cho cái quan điểm của tôi đúng không sau đó bắt đầu nhé làm rõ này trước tiên trong việc định hướng suy nghĩ và hành động lý tưởng giúp ta xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu số 1, ý thứ nhất nhé vì sao mà lại có thể triển khai được các ý như thế thì thì chắc là sẽ hẹn chúng mình ở trong ờ, chị sẽ hẹn chúng mình ở trong ờ, lớp học nghị luận xã hội của chị nhé. Và ngày hôm nay nếu như những bạn nào sẵn sàng đăng ký cái khóa học uh, học nghị luận chuyên sâu uh, thì trực tiếp đăng ký ở trong phần phát trực tiếp này. Chị sẽ tặng thêm cho các bạn một cái voucher giảm thêm 30k nữa và chỉ dành cho 10 bạn nhanh 15 bạn đi, 15 bạn nhanh nhất đăng ký trực tiếp cái khóa học đó trong phần phát ngày hôm nay thôi nhé thì các bạn có thể suy nghĩ đi nếu như mà các bạn muốn đăng ký thì các bạn sẽ comment tại đây là em muốn đăng ký rồi cáp lại màn hình một xíu nữa nhắn tin về duy nhất đây ạ à, 15 vé duy nhất duy nhất duy nhất trong đúng một phần phát trực tiếp ngày hôm nay lại được giảm thêm 30k nữa thì chị cho rằng đây thực sự là một cái khóa học mà các bạn không có lý do gì để các bạn không trải nghiệm nó bởi vì vượt lên trên tất cả những gì mà chị đang giảng cho các bạn ở đây nó sẽ là những cái kiến thức cực kỳ chuyên sâu để các em có thể giải quyết xử lý được câu nghị luận xã hội rồi ok chị sẽ chốt nhá trước tiên là chốt cho bạn có nick là na rất sợ toán này rồi tuệ minh này rồi khánh trần này được không ạ rồi hoài thu này ok ạ đấy chốt cho một số bạn đấy trước nhá còn các bạn còn lại cứ cân nhắc đi được không nào? Chốt cho bạn Hanna Jusirika. Ở đây thì hiện tại là chị trợ lý của chị cũng đang có mặt ở đây để để để ghi lại những bạn mà đã nhận được cái vé giảm 30k thành công rồi. Thế nên là ờ, các chị trợ lý ơi, nếu như mà đã kết thúc uh, xong 15 bạn đấy thì mình sẽ dừng lại nhé. Ok chưa? Ở đây chị cũng đã thấy kha khá các bạn đăng ký rồi đây ạ. À à, Kim Ngân Lily này, Hoài Thu này Rồi, các em ơi các bạn cứ để lại comment tại đây Một xíu nữa thì các chị trợ lý sẽ chủ động nhắn cho các bạn Chị nhắc lại này Học phí là 299 Ngày hôm nay ai đăng ký trong phần phát trực tiếp này Được giảm thêm 30k Thành ra <laughs> tính ra là có bao nhiêu Có 26.000 à Đúng không? Đúng rồi có 26.000 một buổi học các bạn ạ Chị thấy là nó còn không cả bằng một cốc trà sữa của các bạn Tính ra là các bạn chỉ tốn có 269.000 cho 11 buổi học cùng với chị để giải quyết cái vấn đề về nghị luận xã hội. Chị nghĩ là là các bạn không không phải là bây giờ thì là bao giờ ạ, đúng không? Thế nên là các em ơi, để lại comment tại đây là em muốn đăng ký khóa học. Sau đấy thì cáp lại màn hình một xíu nữa nhắn tin về ngay và luôn 15 bạn nhanh nhất sẽ được chốt trong hôm nay. Ok chưa ạ? Rồi thế thì bây giờ quay trở lại đây với đề bài này. Đấy các bạn cứ cân nhắc đi từ giờ đến cuối phần phát trực tiếp nhá. Được không? Rồi, bây giờ quay trở lại này, chị đang nói về phần thân bài. Thao tác đầu tiên là giải thích. Lý tưởng sống được hiểu là gì? Một câu duy nhất, duy nhất một câu ngắn gọn dễ hiểu nêu ra quan điểm cá nhân. Sau đó tiến hành phân tích và bàn luận, khẳng định rằng lý tưởng sống đóng một cái vai trò quan trọng đối với thành công của mỗi người. Được chưa ạ? Thế thì chúng ta sẽ có bắt đầu lập luận nhé. Cái trước tiên, vì sao tôi lại cái quan điểm của tôi là như thế? Thế thì tại sao tôi lại nói như thế? Bởi vì, thứ nhất, trước tiên, trong việc định hướng suy nghĩ và hành động, lý tưởng sống giúp ta xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu. À, được chưa ạ? Tiếp theo này, không có lý tưởng, cuộc sống này diễn ra thật vô nghĩa. Không có đích đến, bạn cứ bước đi rồi sẽ đi về đâu? Không có mục tiêu, bạn đang ngày càng cố gắng vì điều gì em ơi? Đây chính là cái việc mà sử dụng những cái câu hỏi hùng biện đấy ạ. Là một trong những cái ý tưởng mà chị vừa mới nêu ra cùng với các bạn ở phía trên. Dùng luôn trong phần lập luận để mình tạo ra những cái câu hỏi tự vấn, tự vấn chính bản thân. Tự vấn những người đang đọc bài viết của các bạn. Đúng không ạ? Hỏi những người đang đọc bài viết của các bạn. Đó, nên là các bạn sẽ chú ý nhá. Được chưa nào? Các bạn sẽ chú ý nhá. Rồi tiếp tục này, chúng ta sẽ có bên cạnh đó trên con đường đi tới thành công. Lý tưởng sống chính là động lực. Thế thì cái trước tiên nhá, lý tưởng sống giúp ta xác định được mục tiêu và đích đến. Nhìn thấy cái chị bôi đỏ đây chưa? Thứ hai, lý tưởng sống là động lực để ta vượt qua mọi gian nan thử thách. Được chưa ạ? Đó, ok chưa nào? Và tiếp theo này, đó chính là trước mây mù của khó khăn cản trở, bạn sẽ chẳng hề lùi bước khi có lý tưởng là ngọn đèn soi đường tỏ lối. Khi chúng ta muốn từ bỏ trước khó khăn, chỉ cần nghĩ đến lý tưởng bản thân đang theo đuổi, chúng ta lại có thêm sức mạnh để tự nhủ với chính mình. Không sao đâu, cố thêm một chút, cố thêm một chút nữa, rồi chúng ta sẽ từ từ thực hiện thành công điều mình muốn. Và có được lý tưởng sống, chúng ta thấy cuộc đời có ý nghĩa, nhận được sự tin yêu, ủng hộ từ mọi người xung quanh bằng năng lượng sống tích cực ấy. À, các bạn ơi hãy chú ý nhá. Và chúng ta đưa ra dẫn chứng này. Yên tâm ạ, à, trong khóa đấy chị sẽ dạy đầy đủ, tài liệu đầy đủ. Và như chị đã nói, duy nhất hôm nay, hôm nay duy nhất giảm thêm voucher 30k cho bạn nào đăng ký khóa học trực tiếp trong phần livestream này. Thế nên để lại ngay comment là em muốn đăng ký khóa học để chúng mình có được một cái khóa học 10 buổi cùng với chị Hiên rất chỉn chu chi tiết cả về mặt nội dung, cả về tài liệu tặng cho các bạn. Để chúng ta có được một cái quá trình thay đổi về việc viết nghị luận xã hội, chị tin đấy là điều bất cứ ai cũng muốn làm, đúng không? Chứ không phải là chỉ riêng một mình bạn nào cả. Mà chị tin đây là điều mà bất cứ ai đều muốn làm, đúng không ạ? Các em ơi, chị như chị đã nói á, bản thân chị cho rằng không có bạn nào ở đây rốt cả chị nói thật điều quan trọng là các bạn đã thực sự sẵn sàng cho việc có một ai đó đến để khai mở được trong chính các bạn về cái khả năng học tập của các bạn hay hay không thôi nhá được không ạ à? nó có phù hợp cho bài văn có nha em nha khóa này chúng mình học cả bài văn và học cả đoạn văn nên em cứ yên tâm nhá được không ạ à? em cứ yên tâm rồi nào chúng mình ơi bây giờ bắt đầu ra vào dẫn chứng nhá các bạn cứ suy nghĩ đi và còn mấy phút nữa thôi đấy để để lại comment tại đây và nhận được cái voucher giảm 30k đấy, duy nhất trong hôm nay đấy nhá. Rồi như sau này. Chúng ta có như thế này, một cái dẫn chứng về ý nghĩa, về vai trò của lý tưởng sống như sau. Nói về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với mỗi người. Tôi nhớ tới hành trình cõng chữ lên non của biết bao thầy cô giảng dạy ở vùng cao – như câu chuyện của 47 thầy giáo nơi đỉnh trời mường lống gắn bó với điểm trường chi lễ 4. À, đây là tôi đưa ra cái gì đây? Tôi đưa ra cái gì nhở? À, dẫn chứng, đúng không ạ? Một trong những điểm trường cao nhất, khó khăn nhất ở miền núi Quế Phong của Nghệ An. Băng rừng cả ngày mới vào được bản, ngủ trên những chiếc sạp đóng bằng thân tre nứa. Leo lên tận những nương rẫy xa để cõng từng học trò về trường – Mỗi người thầy giáo của trường chi Lễ 4 đều mang trong mình lý tưởng, đem con chữ đến cho học trò miền núi. Các thầy mong muốn em có thể hiểu biết và ra ngoài học tập để làm giàu đẹp cho quê hương. Và lý tưởng đó đã trở thành động lực để 47 thầy giáo kiên trì với nghề nghiệp dẫu có bao nhiêu khó khăn của mình. Đó, được không ạ? Và cuối cùng liên hệ bản thân nhé. Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở chính mình, hãy sống có lý tưởng, hiện thực hóa lý tưởng của bản thân bằng mục tiêu cụ thể và quyết tâm cho mục tiêu đó đối với tôi mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng quý và lý tưởng trở thành một người một gì ạ đã trở thành một cái luồng ánh sáng tích cực đúng không ạ có ảnh hưởng tích cực và lý tưởng đã biến tôi trở thành và lý tưởng của tôi là trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng đó và cuối cùng kết đoạn người trẻ chúng ta đứng trước khó khăn thử thách đôi khi nản lòng nhưng hãy tin rằng Lý tưởng chính là ngọn lửa thắp sáng ý chí của chúng ta trong những giây phút ấy. Tin vào điều đó và hiện thực những điều bạn mong muốn, cuộc sống sẽ hồi đáp bạn bằng những thành công. Ví dụ như thế. Nhá. Ok chưa ạ? Thì các bạn ơi, đây là một cái lượng kiến thức đấy, chỉ trong vòng có 35 phút thôi. Chia sẻ cùng với chúng mình những lượng kiến thức mà chị tin, dùng ngay và luôn ngày mai mà đi thi gặp vào cái đề ý nghĩa vai trò của lý tưởng sống hay liên quan tới lý tưởng sống thì chả có lý do gì mà mình không làm tốt trong khi mình đã tham gia buổi học ngày hôm nay tự nhiên lại có thêm những cái neo để viết bài có thêm những cái ý tưởng để viết bài nữa ok chưa ạ thì đấy cũng chính là cái nội dung mà chị Hiên dành tặng cho chúng mình trong buổi đầu tiên của chiến dịch chúng ta cùng với nhau chữa đề làm đề nghị luận xã hội các bạn ơi, chị tin là các em cũng đang còn rất nhiều những cái câu hỏi, băn khoăn và thắc mắc chị nghĩ là không cần phải dài dòng làm gì hết ngắn gọn hiệu quả đấy là điều mà mình hướng tới dài dòng làm gì dài dòng mà các bạn không áp dụng được thì dài dòng làm gì cái quan trọng là các bạn phải dùng được các bạn phải thấy nó hợp lý và các bạn ngay lập tức phải sử dụng được nó vào trong phần bài viết của các em vậy thì suy ra là cái phần mà các bạn luyện tập là một cái phần cực kỳ quan trọng đấy nhá ok chưa nào được không ạ à? đồng ý không nhất trí không thế thì bây giờ chị sẽ dành thêm 2 phút nữa để cho những bạn nào muốn đăng ký cái khóa học à, luyện nghị luận xã hội cùng với chị thì sẽ ngay lập tức để lại comment tại đây là em muốn đăng ký khóa học để nhận cái voucher giảm 30k duy nhất trong buổi ngày hôm nay. Và song song với đấy thì chị cũng sẽ sửa lại cái file này cho nó chuẩn chỉnh nhất. Sau đấy thì gửi cho những bạn nào, những cái bạn nhỏ thương yêu của học văn chị Hiên. À, được không ạ? Bởi vì chị nghĩ rằng là có thể là các em cũng đang rất là cần cái file này đó thế nên là chị cứ chỉnh sửa ở đây những bạn nào cần thì có thể là chủ động xin được không ạ à? nhưng mà đương nhiên là sẽ chỉ dành tặng cho những bạn tham gia trong buổi học ngày hôm nay thôi chứ chứ còn những bạn không tham gia trong buổi học ngày hôm nay thì thì thôi nhở chắc là phải đợi một cái buổi khác chứ đúng không ok không rồi thế thì trên tinh thần là như thế nhá à em cảm ơn chị rất nhiều ạ chị cảm ơn huế nhá chị cảm ơn em em muốn đăng ký học rồi minh hà rồi Ok, nhất trí. Đấy, bạn nào muốn đăng ký học thì để lại comment tại đây luôn đi nhá. Theo đúng cái cú pháp chị nói, em muốn đăng ký học để nhận luôn một cái voucher giảm giá cho cái khóa học này. Đây, chị à, sửa lại một chút xíu. Một lát nữa bạn nào mà đăng ký khóa học trong ngày hôm nay tặng luôn cái file này nha. Được không ạ? Mà lại còn nhận được một cái voucher giảm 30k duy nhất cho những ai đang tham gia trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thôi nhá. Nhớ là phải để lại comment để có bằng chứng nhá, cáp lại màn hình để có bằng chứng nhá chứ không có bằng chứng là không ai giải quyết cho điều đấy đâu đấy nha ok chưa nào rồi trên tinh thần thế nhá ok chưa nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị hiên chứ còn gì nữa ngày mai chúng mình lại học tiếp mà yên tâm chị sẽ chuẩn bị những đề hay hơn cả về hiện tượng đời sống nữa bên cạnh tư tưởng đạo lý thì còn có hiện tượng đời sống nữa và chị cũng sẽ bày thêm cho các bạn một vài những cái ý tưởng để chúng mình có thể cải thiện việc viết nghị luận xã hội nhé còn bây giờ ấy nhiệm vụ của các em là ngay lập tức nhắn về cho fanpage để làm gì để chúng mình có thể đăng ký khóa học này ngay và luôn cùng với chị Hiên thôi còn bây giờ thì chị Hiên gửi lời chào và tạm biệt tới tất cả chúng mình nhá Xin chào, hẹn gặp lại các em. Chị hy vọng rằng với cái đề ngày hôm nay à, chị lấy đó là về vai trò của lý tưởng sống thì mong rằng các bạn dù có đang mang trong mình một trái tim yếu đuối một tấc lòng âm u thì vẫn sẽ à thì các bạn vẫn sẽ à, đi gì ạ à, đi về nơi ánh sáng bên kia sau sương mù hãy nhớ nhá một trái tim yếu đuối một tấc lòng âm u vẫn đi về ánh sáng bên kia sau sương mù và mong rằng là các bạn cũng sẽ luôn luôn giữ được lý tưởng sống cho chính bản thân của mình hãy bắt đầu nó hãy bắt đầu một cái điều lớn lao bằng những bước chân nhỏ bé và chị mong rằng là tất cả các bạn cũng sẽ có thể đón nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống và cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây tham gia rất nhiệt tình cùng với chị Hiên ở trong buổi học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong một buổi học tiếp theo cùng với chị nhé. Và nhớ là như chị đã nói đấy, bạn nào đã cáp lại màn hình và để lại những cái comment hợp lệ tại đây thì các em sẽ chính thức nhận được những cái ưu đãi như chị đã nói và ngay lập tức là sẽ nhận được cái file này ngay và luôn thôi ok chưa nào chị sẽ gửi cái file này cho uh, các anh chị đang phụ trách tết nhá để các anh chị ấy có thể hồi đáp cho các bạn được không nào thế nhá các em nhá ngày mai nhớ dành thêm chút thời gian để mình gặp nhau nhá nhất trí xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá bye bye